Ai cũng biết tập luyện giúp cơ thể khỏe mạnh Nhất là Lý Đức Chà, vậy Đức làm gì để giữ răng chắc khỏe? Cũng tập, nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều Ngày 3 lần, bằng PS bảo vệ 2 lần Dĩ nhiên rồi, PS bảo vệ 2 lần Với công thức flo và canxi cho răng chắc khỏe suốt đời Đó là lý do PS bảo vệ 2 lần Được nhiều người Việt Nam tin dùng nhất Biết ơi, tập luyện cũng dễ quá hả? PS cho răng chắc khỏe